rồi tình trường của em gái thì sao dạ em trải qua năm mối tình năm mối tình dạ. dạ. cũng hơn bên kia cái mới chịu ha okay. Ờ. rồi mối tình nào ấn tượng nhất dài dạ, nhất mối tình cuối cùng quen nhau được 3 năm 3 năm dạ lý do sao chia tay vậy em tại vì vô tâm đó chị lúc đầu là rất chiều chuộng em ví dụ như chỉ cần em nói một câu gì thôi là sẽ hiểu em muốn cái gì nhưng sau một thời gian quen lâu rồi cứ nghĩ là thôi quen lâu thì kệ cái tới ngày sinh nhật của em mới đưa tiền nói thôi em mua gì em mua đi em thích vậy Rồi Giới thiệu về mình đi em Dạ chào à, chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả Chào em Em, em tên là Phạm Hoàng Thi Thơ Năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên mầm non Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Sở thích của em là du lịch, thể thao, xem phim, bơi lội, ăn hàng Đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh Rồi, mời bạn trai à, Chào anh Quyền Linh, chào em à, Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn gái phía bên Em à, họ Nguyễn Trần Hoàng à, Sinh ra thì ở Nam Định, hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh sinh năm 1986 à, nghề của em hiện, tại là bất động sản rồi à, em à, có những cái ưu điểm khuyết điểm như thế nào ưu điểm của em thì uh, hòa đồng hòa đồng uh, chân thành uh, khuyết điểm thì, là em uh, khá là nói là nóng tính tắm thì uh, hơi lâu ăn cũng rất là lâu tắm lâu bao yeah. Dạ. lâu khoảng uh, 30 phút à, ăn bao lâu thì cũng là tầm 30 đến 45 phút coi như một ngày ăn với tắm mà mất tiếng rưỡi mà ba buổi tức là 4 tiếng rưỡi à, một ngày thì em ăn hai bữa thôi rồi mời bạn gái Ưu điểm của em là vui vẻ, dễ bắt chuyện với người khác ừ. Nhược điểm của em á là nóng tính, nói chuyện hơi nhanh với lại hấp tấp Cá tính mạnh đúng không? Dạ đúng rồi, em mạnh mẽ, hơi mạnh mẽ Trước đây em làm gì? Trước đó là em có chơi thể thao Chơi bộ môn gì? Dạ em chơi môn bi sắt á Trời gái mà chơi bi sắt hả cũng có được huy chương nhưng mà tới lúc chọn ngành nghề thì em yêu con nít hơn nên em quyết định không vô thể dục thể thao mà em vô mầm non oh, dạ. có huy chương luôn dạ có huy chương gì chưa có vàng thôi nhưng mà bạc chỉ đồng nhiều là cấp nào cấp thành phố hả dạ vậy dạ, mở rộng cấp thành phố cấp quận wow bạn trai có tham gia thể thao gì không em à, em thì không có tham gia đâu nào chị ạ bạn Rồi. trai bên kia biết bơi không ạ à? à mình biết bơi bạn trai trải qua mấy mối tình rồi? Ờ, em trải qua khoảng 4 mối tình Tình dài nhất ờ, khoảng 4 năm rưỡi Cũng một phần là về ờ, địa lý và một phần về ờ, tuổi tác Do đó là hai bên gia đình không có đồng ý Tuổi em nay tuổi gì? Tuổi hổ Bên kia tuổi gì? Dạ em tuổi ngọ Không có kỹ Dương dạ, ngọ tốt tam hạp Tam hạp rồi cũng được, cũng được đúng không? Dạ, dạ. Vậy là là chắc rồi đó nha dạ rồi tình trường của em gái thì sao dạ em trải qua năm mối tình năm mối tình dạ. cũng hơn bên kia cái mới chịu ha okay. Ờ, rồi mối tình nào ấn tượng nhất dài dạ, nhất mối tình cuối cùng quen nhau được 3 năm 3 năm dạ lý do sao chia tay vậy em tại vì vô tâm đó chị lúc đầu là rất chiều chuộng em ví dụ như chỉ cần em nói một câu gì thôi là sẽ hiểu em muốn cái gì nhưng sau một thời gian quen lâu rồi cứ nghĩ là thôi quen lâu thì kệ cái tới ngày sinh nhật của em mới đưa tiền nói thôi em mua gì em mua đi em thích vậy một cái hoa một món quà một cái kẹp một cái bánh nhưng phải đích thân người dạ, đó đi rồi, mua đúng dạ, không dạ đúng rồi em đặc biệt không thích hoa vô tâm rồi còn gì nữa không em với lại nói dối anh em ghét ai nói dối lắm với lại gia trưởng em có vô tâm không em thì ờ, không vô tâm được em có gia trưởng không khi chẳng hạn như bạn gái làm cái vấn đề đó mà là sai thì em sẽ góp ý một vài lần không muốn cố tình không sửa thì em sẽ <laughs> có những biện pháp mạnh hơn Nói chung là em sẽ không phải là một người gia trưởng nữa. Em có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em không thích bạn trai sáu muối. Bạn trai sáu muối ơn không có ấm Em là cao mét năm tám cao hơn em Nói, nói chung mập cũng được nhưng mà đừng có bụng bia được rồi tóc cắt ngắn đừng có mà mày đặt để dài dòng em thích nhất con trai mặc áo sơ mi á nhìn dễ thương á ủa rồi áo thun không dễ thương hả <laughs> dạ không tùy theo trường hợp rồi bạn trai bạn muốn người phụ nữ như thế nào ờ, cô gái sống cho gia đình biết ờ, đối nhân xử thế và đặc biệt thì đó phải một cô gái ờ, thấu hiểu được bạn trai cũng như chồng mình em cao mét mấy chắc khoảng 7 năm ô chào em gái cao mét mấy dạ em cao mét năm tám năm tám mà bảy mươi lăm vượt tiêu chuẩn không đợi ừ. vượt tiêu chuẩn sao bây giờ em nghe cái giọng của anh này em cảm nhận thế nào anh nói nóng tính mà hình như em chưa thấy cái sự nóng tính bộc lộ ra với lại anh cũng ít nói em ghét cái tính gì nhất cái tật xấu gì của người đàn ông ăn thua đủ dạ. cãi tới với đàn bà đó ha dạ, đúng cái người rồi. đó không phải đàn ông người tính đàn bà dạ đúng rồi nó lúc mà em nóng thì cứ im để em nói hết đi à. xong mà em bình tĩnh nói cho em sai em sẽ nhận lỗi bên đây nó là hãy mà nói không nghe dạ, nó nghe làm làm tới luôn em có biện pháp dạ. mạnh luôn đúng không đúng rồi mạnh nhất. em là một người nóng tính nhưng mà mình không thể nóng tính theo kiểu là vô cớ ừ. và em biết uh, tiết chế cái sự nóng tính của mình hồi đó giờ trong cuộc đời em nóng quá thì em làm gì em sẽ bỏ đi hoặc là em đi ngủ được đi ngủ nha nhớ nha dạ. rồi rồi mình làm dâu được không em nếu mà nhà ở sài gòn thì em sẽ chấp nhận làm dâu từ nhỏ em sinh ra lớn lên ở đây em quen nhịp sống ở đây rồi có nghĩa là đi nếu mà đi viện vùng, vùng quê khác thì em thấy không phù hợp đúng dạ, không à, đúng rồi rồi à trời ơi sạm dữ ha rắn chắc dữ ha à, bây giờ mình định lập nghiệp ở đâu à, cái hiện tương tại lai thì à, em đã chuyển vào thành phố hồ chí minh được khoảng 15 năm nay rồi ừ. và tương lai em sẽ ở đây này nếu như, như một người phụ nữ vợ em mà cá tính mạnh mẽ quá thì em có ngại không à, thực ra em không ngại vấn đề đó rồi ok chị thấy cũng là tương đối là hợp lý đó còn ăn thua hai bạn tự phải trao đổi với nhau thêm hôm nay mình đi với ai dạ em đi với chị gái với bạn đồng nghiệp à chị ruột đó hả dạ Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. Rồi. Mình là Thi là chị gái ruột của bé Thơ. Em nói á, thì em hơi nóng tính thì em gái của chị cũng rất là nóng tính nên chị hy vọng nếu mà em kiềm chế lại được thì sẽ hai người sẽ hợp hơn. Về nhà chị cũng đạo Phật tuy nhiên thơ nó không ăn chay ngày nào hết á nhưng nó sẵn sàng nó bỏ hết tiền trong túi để nó giúp đỡ một người nào đó em nghĩ rằng nếu mà người đó xứng đáng để nhận được cái sự giúp đỡ đó thì cũng nên dạ. thì hiện tại á là nhà chị á là chị em gái là lập gia đình hết rồi dạ. chỉ còn mỗi bé thơ thôi thơ rất là có hiếu rất là có hiếu luôn tại vì à, à, hiện tại là ba mẹ ở nhà là thơ lo hết tụi chị cũng đi à, lập gia đình riêng không lo nhiều cho ba mẹ nên nếu thơ kiếm được một người á biết thương ba mẹ chị á thì chị rất là sẵn lòng nếu như mà em yêu thương ba mẹ của chị ấy cũng như là ba mẹ thơ thì chị sẵn lòng Nếu ba mẹ mà sinh ra người vợ của mình thì em nghĩ cũng đó cũng giống như một ờ, người ba mẹ đã sinh ra mình thôi rồi cảm ơn chị em đi với ai à, em đi với ờ, dàn à, chị Hải dạ em xin chào à, Quyền Linh chào Cát Tường chào dạ. tất cả các quý vị khán giả tôi à, là chị của à, em Hoàng là chị em bà con tôi nãy giờ ở dưới này tôi cũng có theo dõi thì thấy là bạn gái bên này cũng là rất là dễ thương ăn nói là nhẹ nhàng đấy mà có duyên thông minh mà nãy giờ nghe cái cô chị nói là bạn gái là, là rất là đạo đức mà có cái tâm uh, tốt như vậy thì cũng rất là tốt đấy thì mà em chị thấy là hai em là nếu về hình thức là cũng tương đối xứng đấy mà nhà cửa thì nếu ở Sài Gòn cả thì rất là tốt chị là chị nhưng mà cũng là ờ, bằng tuổi với ờ, mẹ của Ngân xin lỗi ở nhà hay gọi là Ngân thì cũng chúc cho hai em là có buổi hẹn hò là thành công tốt đẹp xin cảm, dạ. ơn rồi cảm ơn chị, cảm ơn chị anh thấy giữa hai đứa thế này nha bên đây cũng hiền nhưng mà nếu như hai đứa kềm chế là cái việc cái sự nóng tính của hai đứa đó thì anh nghĩ nó ổn bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt mở rào đầu tiên gặp mặt anh cũng mất quà anh cảm ơn à đẹp trai ha <laughs> em ờ, khá là dễ thương em là tính tình hơi thẳng thắn như là có sao em nói vậy không biết anh chấp nhận được không ừ, thực ra thì anh cũng trực tin giống như vậy thôi dạ. nhưng mà anh yên tâm em là chuyện qua rồi là qua em không nhắc lại nữa ba mẹ anh dễ tính không vậy ừ, ba mẹ anh thì cũng tương đối là dễ tính thôi dạ. không, không em thì được cái là nếu ai chân thành với em thì em sẽ chân thành lại dạ. anh nhỏ chút xíu chẳng hạn nếu như uh, đến được với nhau á dạ. thì em muốn ờ, sanh mấy bé em nghĩ hai là đủ rồi à, à. Anh nhận chiếc ba nhiều hơn À ba lần hả? Nếu mà mình có đủ kinh tế thì được Nếu anh như trong cái, một cái việc nào đó dạ. Mà hai bạn cãi nhau Hai bạn đều nóng tính Thì chúng ta giải quyết như thế nào? Khi mà em đã cãi tới cùng rồi mà vấn đề không được giải quyết Em sẽ bỏ đi Khi mọi chuyện nguội lại rồi Mình nghĩ mình sẽ sai chỗ nào mà người ta lại không nhường nhịn mình Anh thì không ngại về ờ, nói câu xin lỗi Nếu mà anh sai thì anh sẵn sàng nói câu xin lỗi Và dạ, giải quyết vấn đề hết Dạ Anh anh có thích hát không? hát thì ờ, thực ra với anh nói chuyện nhỏ mà chuyện lớn là anh không biết một bài nào hết yeah. Dạ. rồi chúng ta để tay vào nút bấm đó các bạn suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn khi mà chúng ta bấm nút là chúng ta trao cái duyên cho đối phương bấm nút là hẹn hò các bạn nhé suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm một hai Hết thời gian Em có bấm á Alo. Em có bấm hả? Dạ Một, hai Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn Giật mình hả? Sao hình như bấm nhẹ quá hả? Chắc nhẹ Thôi, chúc mừng cho hai bạn nha Mình nói một điều gì với lại à, chị đi, chị ruột đi Hai chị à. nói À, thực ra thì em ờ, luôn ờ, tin một điều là phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, để trân trọng. Nên ừ. chị ờ, cứ yên tâm, thế giao em gái mình thôi. <laughs> Rồi, dạ, xin phép chị luôn đi. Cho hôn bạn gái một cái. Và giờ trước giờ thì em cũng qua mấy mối tình mà chưa hôn má bao giờ. <laughs> em thì em thích ôm, hôn thì thì giống như kiểu là niềm đam mê vậy đó để hôn thì em thường em chỉ hôn môi thôi và nó phải cần có một cái thời gian đủ dài như là để thay nó một cái ôm như thế ôm em một cái hy vọng rằng vòng tay này sẽ chặt hơn nữa những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 chiến thắng thuộc về các bạn